Thầy chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm hiểu bài tập làm văn lớp 4 với nội dung luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Thầy có hai bức tranh giới thiệu với các em Đây, đây là hình ảnh hoa sầu đâu Và bên đây thầy nghĩ rằng tất cả các em đều biết rồi phải không nào Quả cà chua chín rồi chúng ta cùng nhau đọc bài Hoa sầu đâu các em nhé. Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lắm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như đưa vọng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ dịu dàng mát mẻ còn hơn cả hương cau mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc mùi thơm hiền dịu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý mùi khoai sắn mùi rau cần ở các ruộng xăm sắp nước đưa lên bao nhiêu thứ đó bấy nhiêu thương yêu khiến người ta cảm thấy như ngây ngất như say một thứ men gì theo vũ bằng với nội dung bài hoa sầu đau này thầy có ba câu hỏi như sau một các em hãy nêu cách hoa của nhà văn 2. Nêu cách miêu tả nét đặc sắc của hoa hoặc quả 3. Tác giả đã dùng biện pháp gì để tả Các em hãy đọc lại một lần nữa và từ từ trả lời ba câu hỏi này trong vòng 3 phút các em nhé khi các em đã làm xong trả lời xong ba câu hỏi này thì các em hãy so sánh kết quả cùng với thầy các em nhé câu 1 nêu cách miêu tả của hoa của nhà văn em thấy tác giả đã tả nở từng chùm các em biết không hoa sầu đâu còn có tên gọi khác là hoa xoan hoa sầu đâu nhỏ mọc thành chùm màu tím tím cái đẹp của hoa là cái đẹp của cả chùm nên tác giả đã tả chùm hoa chứ không phải như những bông hoa khác nó mọc từng bông như hoa hồng hoa cúc thì tác giả sẽ tả từng bông hoa còn ở đây tại sao tác giả lại tả nở từng chùm vì lý do đặc trưng của hoa này hoa sầu đâu là nở cả chùm nên tác giả đã tả tự chùm hoa với câu hỏi thứ hai nêu cách miêu tả nét đặc sắc của hoa thì các em coi một mùi thơm mát mẻ dịu dàng mát mẻ còn hơn cả hương câu mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc mùi củ đất rộng ruộng mùi đậu đã già mùi mã non mùi khoai sắn mùi rau cần và hoa nở như cười và tác giả đã dùng biện pháp so sánh và nhân hóa với các em và bên cạnh đó tác giả cũng thể hiện tình cảm của mình trong bài như bao nhiêu thứ đó bấy nhiêu thương yêu khiến người ta cảm thấy như ngây ngất như say một thứ men gì một tình yêu một tình thương và nhớ về khi nhớ tới về hoa sầu đâu tác giả lại nhớ về quê của mình thầy nghĩ rằng các em cũng đều trả lời đúng với của thầy nào phải không nào đề nghị chúng ta tự khen mình một bằng một chạm pháo tay các em nhé và sau đây chúng ta qua bài thứ hai quả cà chua thầy mời các em cùng đọc với thầy các em nhé đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặng theo vòng thời gian chuyển vần hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá. Cà chua ra quả, xum xuê, chi chiết, quả lớn, quả bé vui mắt như đàn gà mẹ. Đông con, quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn, quả ở thân, quả leo nghịch ngợm lên ngọn, làm rẽ cả những nhánh to nhất. Nắng đến tạo vị thơm mát dịu dần trong quả Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền dịu. Cà chua thắp đèn lòng Trong lùm cây nhỏ bé gọi người đến hái Màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất Những quả cà chua đầu mùa gieo sự náo nức cho mọi người Và bài này thì cũng có ba câu hỏi như sau Em có nhận xét gì về cách miêu tả của tác giả? Tìm nét nổi bật nhất của đoạn văn Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả? Chúng ta có thời gian trong vòng 5 phút đọc và trả lời câu hỏi ba câu hỏi các em nhé. Sau khi làm xong 3 câu hỏi, các em cùng thầy kiểm tra kết quả nhé. Câu thứ nhất, em có nhận xét gì về cách miêu tả của tác giả? Thì tác giả đã tả cây cà chua từ khi hoa rụng đến khi kết quả, từ khi quả còn xanh đến khi quả chín. Câu hỏi thứ hai, tìm nét nổi bật nhất trong đoạn văn tác giả đã tả cà chua ra quả, xum xuê, chi chít và vẻ đẹp của quả chín. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả? Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa. Quả lớn, quả bé vui mắt như đàn gà mẹ, đông con. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ dịu hiền. Các em thấy không, Quả cà chua chín nó màu đỏ và tác giả đã nhân hóa giống như cả một mặt trời. Khi mặt trời hừng đông rất là đẹp và đỏ thì trái cà chua tác giả đã liên tưởng tới điều đó và đã so sánh trái cà chua chín như mặt trời nhỏ dịu hiền một điều nữa là quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con là khi quả có quả chín trước quả chín sau quả lớn trước quả lớn sau và nó chi chiết nằm trên một cái cành như một đàn gà mẹ dẫn cả đàn con đi trong sân vậy một sự liên tưởng thật là hấp dẫn lôi cuốn khi đọc ta cảm thấy tác giả đã đưa chúng ta những bức tranh thật đẹp như những họa sĩ các em kiểm tra kết quả cùng thầy thầy nghĩ rằng chúng ta đều trả lời đúng phải không nào đề nghị chúng ta một lần nữa cho chúng ta một chàng pháo tay các em nhé và đây là phần quan trọng chúng ta cần phải nhớ khi miêu tả các bộ phận của cây ta cần phải lưu ý chọn một số nét đặc sắc sau đó lần lượt đưa ra các nhận xét về các hình ảnh đã quan sát được diễn tả chúng bằng các cách như dùng từ ngữ gợi hình gợi âm thanh như so sánh nhân hóa như kết hợp tả sự vật với diễn đạt cảm xúc của người viết thì các em phải phối hợp được những điều trên thì bài văn của chúng ta mới thật sinh động hấp dẫn lôi cuốn khi người đọc nhìn vào đọc vào thì sẽ liên tưởng đến một bức tranh thật là đẹp đúng như ý muốn của chúng ta tả trong bài văn và thầy có bài tập nhỏ như sau các em hãy lấy giấy ra và viết lại đề bài và làm viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em thích nhất để làm tốt thì các em hãy xem lại một lần nữa bài giảng này các em nhé và chỗ nào chưa hiểu chúng ta sẽ coi đi coi lại và hãy quan sát thật kỹ hoa hoặc quả mà em tả và nhớ phải dùng những từ ngữ gợi hình gợi âm thanh so sánh như hóa vào trong bài của mình thì bài văn của chúng ta thật đẹp và cũng nhớ một điều cũng không kém quan trọng đó là phải thể hiện cảm xúc của mình vào trong đó các em nhé chúc các em làm bài tốt và tiết học đã hết thầy chào tạm biệt các em chúc các em khỏe và hẹn gặp các em những bài sau chào các em